anh em nha thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một số cái mẫu ờ, kính áp tròng mới nhất trong năm 2022 này thì những cái bộ kính này nó sẽ hỗ trợ cho anh em nhìn bài nó sẽ rõ hơn mình đeo vô sẽ không bị còm mắt đau mắt và chảy nước mắt thì ờ, sẵn video này mình sẽ giới thiệu kính cho anh em là cái thứ nhất và cái thứ hai mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái loại bài mới để hỗ trợ cho anh em chơi nó tốt hơn bài này vẫn sử dụng với kính áp tròng nhưng mà nhìn nó sẽ dễ hơn và mình chỉ cần nhìn một tí xíu lá bài mình sẽ thấy được không cần phải nhìn hết lá bài giống như trước nữa thì à, đầu tiên giới thiệu cho những anh em nào mà chưa từng chơi chưa từng biết thì à, về cái phần kính thì à, kính thì mình có rất là nhiều loại nha giá cả bao nhiêu cũng có từ 500 ngàn cho đến 5 triệu tùy theo cái loại kính mà anh em chọn tùy theo chất lượng còn mình bao cho anh em lấy hàng ở bên mình thì mình sẽ tặng cho anh em từ 10 bộ bài cho đến 50 bộ tùy theo cái mức độ giao dịch của anh em là cái thứ nhất cái thứ hai là về cái phần bảo hành cho anh em cái kính mình bảo hành cho anh em 12 tháng lỗi đổi cái mới và bảo hành cho anh em cái phần đeo vô nó sẽ không bị còm mắt không chảy nước mắt và không đau mắt đó là chắc chắn 100 thì à, giới thiệu cho những anh em chưa biết thì cái cách chơi của bộ kính áp tròng này nó cũng đơn giản thôi đi chơi thì anh em tới sòng anh em chỉ cần thả bộ bài của mình vô thả bộ bài của mình vô là anh em chơi được bài này thì mình có tất cả các mẫu mà anh em chơi đây là cái mẫu mình trưng bày để mình test thử cho anh em coi thôi còn anh em chơi mẫu là cứ chụp hình gửi hình cho mình mình sẽ làm theo yêu cầu theo mẫu của anh em đây là mẫu bài hai ca xanh mẫu bài mới nhìn bài rõ hơn và nhìn sẽ dễ hơn còn cái phần kính đi chơi mình thả được bài vô rồi nè bài thì nó giống thật với bài chợ 100% không để lại dấu vết không để lại tan ở trên bộ bài nha bài không có tan yên tâm cái phần bài giống bài tập hóa 100% còn một bộ kính đầy đủ của nó sẽ gồm có một cái à, ở bên trong nó sẽ gồm có hai cái con len đây cái lọ này sẽ chứa ở trong là hai cái con len đây, anh em thấy hai cái con len màu tím không anh em nhìn qua camera là nó sẽ có màu tím còn khi mà anh em sử dụng anh em đeo vô trong mắt mình thì mình bảo đảm với anh em là không thể nào người ta có thể nhìn thấy được là anh em đang đeo len nó rất là kín đáo nó sẽ hòa quyện với cái lồng đen của anh em không phát hiện ra được nha cái phần mà đeo vô nó bị tím con mắt là không bao giờ xảy ra cho nên những anh em nào mà chưa xài thì không hiểu cái phần đó đeo vô là sẽ không nhìn thấy được còn đây là những cái dụng cụ những cái phụ kiện hỗ trợ cho mình tháo lắp kính nó dễ hơn thôi đó đây là phần kính một bộ kính đầy đủ chỉ có một bộ phụ kiện để gấp tháo và hai con len quan trọng nhất là hai con len này và đây là những cái phần kiến để mình à, gắn cho nó dễ thôi rất là dễ còn xài cái kính này thì anh em cứ đeo trong vòng kính bên mình bán là anh em đeo trong vòng 24 tiếng đổ lại là nó sẽ không bị chảy nước mắt không đau mắt không cọp mắt nha còn đeo lâu hơn thì nó mỏi mắt thôi còn mình bán ra thị trường là không có cái nào bị cọp mắt hết á rồi còn tới cái phần bài thì giới thiệu tới anh em đây là một cái loại bài mới để hỗ trợ chơi uh, nó dễ hơn đây là loại bài đầu lưng dành riêng cho kính áp tròng thì à, mình nói sơ qua cho anh em đầu tiên mình sẽ hướng dẫn trước cho anh em cái cách nhìn 13 lá bài nó sẽ có 13 ký hiệu khác nhau để anh em phân biệt được đây là lá gì và nó là chất gì mình nhìn được cả chất nha thì ở đây nó có cây bút lông thì mình sẽ vẽ hết những cái con bài này cho anh em hiểu đã rồi tí nữa mình sẽ gắn cái kính nắp chồng này vô cái camera để anh em thấy được cái hiệu ứng màu mà khi mà anh em đeo vô anh em nhìn bài nó sẽ như thế nào với lại cái ký tự của nó điểm có ok hay không để anh em áp dụng anh em chơi tham khảo kỹ ở cái video này thì anh em cố gắng theo dõi hết cái video để anh em biết được cái cách chơi cũng như là những cái nó hỗ trợ thì bây giờ mình sẽ đeo cái kính ờ, thử bài đây là cái kính thử bài mình đeo vô mình sẽ thấy được giống như đeo cái kính áp tròng này để mình vẽ lại cho anh em coi 13 lá bài nó sẽ điểm như thế nào đây vẽ từ con xì nha đây là loại bài mới mình chơi xì dách rất là hiệu quả tại vì sao thì anh em cố gắng theo dõi video anh, anh em sẽ hiểu đây đầu tiên là con xì nè thì con xì ở cái lưng bài này nó sẽ được vẽ một cái chữ A à, chữ A và hai góc này nó sẽ có hai cái ký hiệu đây là cái ký hiệu của chấp chấp rô là nó sẽ có cái nằm ở góc này nè còn mình muốn nhìn ở cái đầu bài để chơi xì dách thì ở trên đầu này nó sẽ được điểm cái chấm tròn đó nó chấm tròn này ở đây cái đó thì đây anh em nhìn vô anh em có thể biết là con xì rô thì khi mình chơi xì dắt mình chỉ cần kéo một tí xíu cái đốm trắng này ra thôi là mình có thể thấy được ký hiệu của con xì là cái chấm tròn ở trên đầu rồi tiếp theo cái chấm tròn đó nó di chuyển qua xíu ở giữa thì đây là con hai đó thì vẫn là cái lưng này thì vẫn vẽ số 2 thôi đó còn hai bên này vẫn là cái uh, ký hiệu này để mình phân biệt chất anh em nhớ nè con xì đây xì là chấm tròn ở bên trái hai là chấm tròn ở giữa và con ba thì chắc chắn cái chấm tròn nó sẽ dời qua bên phải và cái lưng bài nó sẽ vẽ số 3 thì ở đây mình vẽ số với lại à, cho anh em thấy cái phần đầu thôi anh em hiểu cái cách chơi còn cái phần chất thì sau này mình hướng dẫn cụ thể hơn rồi tới 456 bây giờ nó sẽ điểm như thế nào thì con 4 thì vẫn là bên trái như con xì nhưng mà bây giờ nó lại thành cái hình khác 4 nè bây giờ nó lại thành cái hình vuông đây thì mình vô nhìn vô mình có thể biết được và cái lưng bài nó sẽ vẽ số 4 đó anh em nhớ là 123 nè đây 123 4 nè 5 tới con 5 thì cái hình vuông của nó vẫn là hình vuông thôi nhưng mà nó lại nằm ở giữa và vẫn là số 5 đó rồi tiếp tục tới con 6 nè con 6 thì vẫn là hình vuông nhưng mà lại nằm bên phải và vẫn vẽ số 6 đó dày sơ vậy thôi là anh em hiểu rồi cái gì không dễ thôi rồi bây giờ tới 7 8 9 thì nó sẽ vẽ như thế nào 7 8 9 nè con 7 thì bây giờ nó sẽ nằm bên trái nhưng mà làm một cái hình vuông nè và một cái hình tròn và ở lưng sẽ là số 7 đó góc này cũng vậy nó điểm cả hai đầu để mình nhìn đầu nào mình cũng có thể thấy được nha hình vuông và hình tròn con 8 thì cũng là hình vuông với lại hình tròn đây hình vuông đây và hình tròn đây 8 tròn nè vuông nè trưng bày số 8 đấy con chín con chín thì cũng là hình vuông với hình tròn nhưng mà lại nằm bên phải anh em nhớ là 1 2 3 hình tròn trái giữa phải 4 5 6 hình vuông trái giữa phải 7 8 9 tròn vuông trái giữa phải cũng vậy thôi rất là dễ tròn nè nhưng mà đặc biệt cái lưng bài của con chín này nó sẽ được vẽ cái hình này đây cái hình này mình tô lại cho anh em nó giống như một cái chìa khóa đây là ký hiệu của con chín nha còn con 10 con 10 là đơn giản nhất con 10 thì là cái phần đầu này nó sẽ được điểm hết cái cái mực phần đầu này sẽ được điểm hết ở đây để điểm ngang qua hết ở phần này điểm ngang hết phần này và cái lưng bài của nó sẽ được vẽ dấu cọc là con 10 đó thì mẹ cái bút này hết lông à, hết mực rồi tới con bồi bút sắp hết vật rồi nha anh em bởi vì à, vẽ sơ cho anh em hiểu thôi con bồi là bây giờ nó vẫn bên trái nè nhưng mà nó là hai cái hình vuông luôn hai hình chữ nhật đó ở lưng thì vẽ con bồi và bên này cũng vậy hai cái hình chữ nhật nằm ở chỗ này đó. mình nhìn vô là mình biết được đầm thì hai hình chữ nhật ở đây đây và cái lưng bài của nó sẽ vẽ chữ quy đó còn con già thì chữ K và hai cái hình ở chữ nhật ở bên phải rồi anh em hiểu cái cách 13 lá bài nó vẽ lưng với lại vẽ đầu chưa bây giờ thì mình sẽ gắn trực tiếp kính áp tròng này vô camera để anh em thấy được cái hiệu ứng màu của nó luôn và cho anh em thấy được những cái phần bài mình chưa vẽ nó có nổi lên như thế này hay không rồi nha anh em cố gắng à, để ý kỹ để anh em thấy được thì khi mà anh em đeo kính áp tròng vô nó sẽ rõ hơn so với bây giờ mình gắn cái này lên nhưng mà mình gắn lên để anh em hiểu được để anh em thấy sơ được còn khi mà gắn kính áp tròng vô thì nó rõ như bằng này rồi bây giờ mình gắn ờ, cái phần kính vô nè anh em nhìn nha đây mình lại lựa ra từ con ờ, một cho đến con già đây đây anh em nhìn vô đây anh em thấy chưa con xì rõ ràng chưa đó à, xì nè nó hơi mờ so với mình đeo kính áp tròng nha anh em thấy cái chấm tròn ở bên góc bên trái không cái chấm màu xanh nè để ra phần này anh em thấy nè đó còn khi mình đưa kính ra nè lá bài vẫn bình thường gắn kính vô nè đó là nó sẽ nổi lên con xì đó tiếp tục là con hai đây cái chấm tròn màu xanh ở đây ở giữa và số 2 ở lưng đó để vậy đi con ba nè chấm tròn nằm bên phải và lưng là số 3 đây dở lên nè còn con 4 nè số 4 và anh em thấy cái hình vuông ở góc bên ờ, góc bên trái số 4 nè con 5 hình vuông ở góc giữa và lưng bài là số 5 nè con 6 thì số 6 góc bài bên phải là hình vuông đây bỏ ra khỏi camera là bài bình thường nha bỏ vô vô camera nè bỏ ra là lá bài vẫn bình thường mắt thường mình không thể nào thấy được nè đó gắn kính vô nè đấy số 7 thì cứ theo 13 lá bài nó sẽ có 13 cái ký hiệu y như hình nãy mình vẽ cho anh em coi thì đây là những cái bộ kính áp tròng đi kèm với bài đầu lưng để hỗ trợ cho anh em chơi bài biệt tốt nhất chơi được tất cả các môn bài thì à, nói chung là kính áp chồng anh em lấy về đánh liên là hiệu quả nhất còn những cái môn bài khác tùy theo cái cách thức của anh em chơi thì có gì thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thì anh em cứ gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại đây 0379074605 thì mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn lấy hàng thì anh em cố gắng lên nhà mình để anh em cái thứ nhất là anh em được test hàng nè cái thứ hai anh em được coi sản phẩm nó trực tiếp anh em cảm thấy ok thì anh em lấy về sử dụng còn không thì cứ lên mình thao tham khảo thoải mái thì bên mình cung cấp đầy đủ bầu cua sóc đĩa tài xỉu hoặc là những cái môn bài lá cũng như là những cái game hack ở trên điện thoại lập trình đánh số đề nói chung tất cả các môn thì anh em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em hơn thì ờ, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha